Chào các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một kiểu dây cài đầu Rất là nhỏ nhắn dễ thương Và dây cài đầu này mình cũng uh, sử dụng sợi cô tông Việt Nam và kim móc 2mm Ở đây mình móc chiều dài của cái ờ, dây cài đầu này là khoảng 30cm Vì uh, ở đây là dây này mình uh, dùng cho người lớn hoặc là cho những bé nào có vòng đầu từ 48 50 cm trở lên. Khi mà các bạn móc ờ, dây cài đầu thì à, các bạn đo vòng đầu và mình sẽ móc cái phần ờ, hoa văn để cài phía trước này khoảng là 2 phần 3 số đo vòng đầu thì à, nó sẽ tương ứng là từ tai bên này qua tai bên kia sau đó chúng ta sẽ móc thêm cái phần dây buộc ở đây nếu mà ừ, các bạn sử dụng sợi to hơn hoặc kim to hơn thì các bạn cứ móc và đo theo cái à, số đo tương ứng còn ở đây mình dùng sợi cô tông Việt Nam 1mm và à, kim móc 2mm thì mình sẽ móc tổng cộng cái à, hoa văn này là 20 gồm có 20 cái hoa văn như thế này thì được chiều dài là khoảng 30 cm. Chúng ta sẽ khởi tạo mũi đầu tiên. Các bạn móc lên 4 mũi bính sau đó chúng ta sẽ lấy sợi lên trên kim đâm kim xuống mũi bính đầu tiên lấy lên và các bạn sẽ kéo cái sợi này cho nó dài ra tiếp tục lấy sợi và đâm kim xuống chúng ta sẽ lặp lại 5 lần lấy sợi như thế này sau khi lấy sợi xong thì chúng ta sẽ móc lần lượt đầu tiên là chúng ta sẽ móc qua hai sợi tiếp tục chúng ta sẽ móc thêm hai sợi tiếp theo và một sợi đầu tiên này là tổng cộng 3 sợi tiếp tục chúng ta sẽ móc theo thêm 3 sợi các bạn sẽ lặp lại như vậy cứ 3 sợi cho tới khi còn lại hai sợi trên kim chúng ta sẽ lấy kim ra quay ngược lại phía bên này xỏ kim vào và chúng ta sẽ lặp lại 5 lần lấy lấy sợi lên trên kim tiếp tục các bạn sẽ móc que hai sợi đầu tiên và những sợi tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy qua ba sợi lúc này chúng ta có tổng cộng là 3 sợi trên kim các bạn sẽ móc qua hết 3 sợi tiếp tục móc lên 4 mũi bính và chúng ta sẽ lặp lại lấy sợi lên trên kim và các bạn để ý cái mũi mà mình sẽ sẽ đâm kim xuống là đầu của ba cái sợi mà lúc nãy chúng ta lấy qua một lần đó ba cái sợi cuối cùng á đây nè chúng ta sẽ đâm kim qua cái chỗ này mình sẽ lấy sợi lên trên kim đâm kim xuống đầu của ba sợi này lặp lại 5 lần lấy sợi và các bạn lại móc giống như hoa văn ban đầu chúng ta sẽ lấy hai sợi đầu tiên tiếp theo là lấy 3 sợi các bạn sẽ lặp lại như vậy cho tới khi còn hai sợi trên kim quay ngược lại lấy kim ra và xỏ kim theo hướng ngược lại tiếp tục lấy sợi 5 lần lại giống như phía bên kia các bạn sẽ lặp lại như vậy cho tới khi còn lại 3 sợi trên kim thì chúng ta sẽ lấy một lần hết qua 3 sợi như vậy chúng ta sẽ được thêm một hai van thứ hai các bạn sẽ lặp lại như vậy lên 4 mũi bính 5 lần lấy sợi quay ngược lại các bạn cẩn thận kiểu sót sợi nha cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho tới khi mà cái dây này nó đủ chiều dài theo ý muốn ở đây thì mình móc tổng cộng là 20 cái hoa văn này sau khi mà các bạn móc à, đủ cái độ dài thì chúng ta sẽ móc đường viền hai bên ở đây thì giả sử là mình đã móc đủ độ dài cần thiết thì chúng ta sẽ bắt đầu móc đường viền các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính ba mũi bính đầu tiên này mình coi như là một mũi kép tiếp tục các bạn sẽ móc 5 mũi bính móc một mũi kép vào ở giữa hai hoa văn các bạn sẽ móc một mũi kép tiếp tục móc 5 mũi bính và một mũi kép vào giữa hai hoa văn chúng ta sẽ lặp lại như vậy cứ móc tăm mũi bính và một mũi kép cho tới hết cái chiều dài của cái chuỗi hoa văn này tới hoa văn cuối cùng các bạn sẽ móc 5 mũi bính và thay vì chúng ta móc một mũi kép thì các bạn sẽ móc thêm cho mình 3 mũi bính coi như là bằng một mũi kép các bạn sẽ kết vào giữa của hoa văn này bằng một mũi trượt sau đó chúng ta sẽ móc lên cái phần dây buộc này các bạn móc lên khoảng 60 mũi bính thì cái chiều dài của cái dây buộc này là khoảng 20cm các bạn có thể móc dài hơn nếu như các bạn muốn thì ở đây mình chỉ móc 20cm thì nó tương ứng là khoảng à, 60 mũi bính các bạn cũng có thể móc ờ, số mũi bính à, tùy theo ý thích của các bạn và sau khi mà mình móc xong 60 mũi bính thì mình sẽ tạo cái phần đầu tròn ở dây buộc như thế này các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính một mũi kép và mũi bính thứ ba từ kim xuống nhưng mà chỉ lấy lên qua một lần còn hai sợi trên kim Tiếp tục Chúng ta sẽ lặp lại Như vậy Tổng cộng là mình sẽ móc 3 mũi kép vào một chân Và chúng ta sẽ lấy lên qua hết một lần là ba mũi kép này sẽ chụm lại thành một cái à, thành một cái cụm như thế này và mình sẽ móc 4 mũi bính kết vào cùng chân với ba mũi kép này bằng một mũi trượt sau đó chúng ta sẽ lần lượt móc mũi trượt vào trong cái dây bính này các bạn sẽ móc mũi trượt cho tới hết cái dây bính này mũi cuối cùng chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào giữa hoa văn đầu tiên này là chúng ta đã xong một cái cái dây buộc phía bên này tiếp tục các bạn sẽ móc nửa còn lại cũng giống như phía bên kia chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính tiếp tục móc 5 mũi bính một mũi kép vào giữa hai hoa văn 5 mũi bính một mũi kép và đến cái hoa văn cuối cùng chúng ta cũng sẽ móc như vậy 5 mũi bính và thay vì một mũi kép thì chúng ta sẽ móc thêm 3 mũi bính và kết bằng một mũi trượt sau đó các bạn sẽ móc lên phần mũi bính để làm dây buộc giống như phía bên này các bạn cũng sẽ móc một dây tương ứng với ở phía bên này và sau đó chúng ta sẽ làm cái đầu tròn cũng giống vậy luôn móc lên 3 mũi bính một mũi kép vào chân mũi thứ ba từ kim xuống chụm lại thành một móc 4 mũi bính kết bằng một mũi trượt vào đây và các bạn cũng sẽ móc mũi trượt hết cái dây bính này và sau khi móc xong thì chúng ta sẽ kết mũi cuối cùng vào đỉnh của cái hoa văn này và các bạn sẽ cắt sợi sau đó thì chúng ta sẽ dùng uh, kim để giấu cái sợi thừa này hoặc là các bạn cũng có thể dùng kim móc và các bạn sẽ móc giấu cái sợi này vào bên trong chúng ta sẽ làm như vậy cho cả hai bên và sau khi chúng ta mà cắt à, giấu cái sợi này xong thì chúng ta sẽ cắt cái phần thừa này đi như vậy là các bạn đã à, móc xong một cái chiếc cài đầu với một cái hoa văn rất là đơn giản chúc các bạn thành công